Hello các bạn Chào các bạn quay trở về với kênh H5 TV2 của mình và cũng là kênh Phạm Hưởng Vlog nhé. Đấy kênh của mình là chuyên chia sẻ về phong thủy tử vi trong đời và vào đây là những vật phẩm phong thủy mình giới thiệu cho các bạn trong các clip nhé. thì các bạn thấy những cái clip của mình chia sẻ hay ý nghĩa cho các bạn thì các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ clip cho mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên like nhé. Rồi Hôm nay quay trở về vấn đề mình làm cái clip tiếp theo cho tuổi 1987 à, Đinh Mão 1987 Đinh Mão về à, hướng phong thủy xây nhà nhé phong thủy xây nhà rồi là những vật phẩm phong thủy để chấn chặt lại ngôi nhà khi chúng ta xây nhà sai hướng ai nữa xây nhà mà xây nhà xây nhà sai hướng rồi là phật bản mệnh của mình rồi là màu sắc phong thủy của chính mình rồi là vòng phong thủy đó mình sẽ chia sẻ rất cẩn tật trong cái clip này nhé hướng nhà xây như thế nào thì cái tuổi 1987 này đinh mão này á, thì quẻ mệnh của mình là tốn mộc ngũ hành mạng là lư trung hỏa là lửa trong lò nhá lư trung hỏa lư trung hỏa thì à, mạng là bạn là mạng hỏa thì cái tuổi của mình là màu sắc mình chia sẻ cái màu sắc phong thủy luôn nhá thì mạng hỏa thì à, màu tương sinh của bạn là màu đỏ màu hồng màu tím và màu xanh lá cây nhé Đấy, đây là những màu tương sinh tương tương sinh tương hợp của mình rồi là 1987 đinh mão mạng hóa bị khắc kỵ bảy màu đen bị khắc kỵ bảy màu đen này rồi màu xanh nước biển màu đen rồi màu xanh nước biển nhé đó rồi thì um, quẻ mận của mình là tốn nộp thì ở đây á, mỗi một uh, cung một mệnh thì đều có bốn hướng tốt để xây nhà và bốn hướng xấu không nên xây nhà nhé thì chia sẻ bạn luôn cái quẻ mệnh của bạn là quẻ đầu tiên đó là quẻ mệnh tốn mộc có nghĩa là cung tốn mộc là cung tốn thì cung tốn của bạn ở đây thì nó là hướng hướng đông nam đây đây đây là hướng đông này Đấy, hướng đông đây là hướng uh, hướng đông này đây là hướng nam này và đây là cung tốn này thì có phải là đông nam không Đấy, đông nam là vùng tốt nhá thì đây là phục vị nhá rồi hướng thứ hai hướng tốt thứ hai đó là chấn nam hướng chấn nam là thiên y là cung ly hướng chấn nam đâu đây hướng chấn nam đây là thiên à, cung ly này là thiên y nhá rồi hướng thứ ba hướng tốt đó là hướng chấn đông hướng chấn đông là cung chấn là diên niên chấn đông đây là cung chấn nhá là cung chấn là diên niên này rồi hướng thứ, thứ tư của mình đó là hướng chấn bắc là cung khảm hướng chấn bắc đâu Nam đây Bắc đây thị trấn Bắc đây là cung khảm này đó thì đây là bốn hướng tốt của bạn nhé đó là hướng à, à, Đông Nam này Phục Vị này chắn Nam là cô là, là Thiên Ly này rồi là chắn Đông là Diên Liên này. rồi hướng thứ tư là hướng à, chắn hướng chắn Bắc là Săn Khí này đây là bốn hướng tốt của mình nhé của tuổi 19 87 Đinh Mão rồi bốn hướng xấu không nên xây nhà đó là hướng Tây Bắc là Họa Hại này đông bắc là tuyệt mệnh này à, tây nam là ngũ quỷ và hướng cuối cùng là hướng thứ tư nó là hướng chắn tây là lục sát nhá đó là bốn hướng xấu không nên xây nhà chia sẻ cho bạn luôn bạn luôn về cái uh, kết hợp kết hợp xây nhà giữa tuổi người chồng và tuổi vợ bạn là 19 87 là đinh mão thì bạn có bốn hướng tốt xây nhà rồi thì bạn hãy xem cái tuổi vợ bạn là tuổi gì rồi hãy uh, so sánh bốn cái cùng bốn cái hướng của người vợ và bốn hướng hướng của người chồng chọn chung ra một hướng để xây nhà nhé nếu mà hai vợ chồng mà xây chung được một hướng nhà thì cực kỳ là tốt là một ngôi nhà là à, hạnh phúc à, gắn kết các thành viên gia đình vợ chồng con cái gắn kết đoàn kết với nhau rồi là một ngôi nhà vượng tài phát tài một ngôi nhà vượng tài cho gia, gia chủ nhé đó là nó là rất là hữu hiệu rất tốt cho chúng ta khi chúng ta xây ờ, nhà mà kết hợp của vợ và chồng thì cái phương pháp này nói chung là nó chỉ đạt được khoảng 30 40 phần trăm thôi cũng hơi hiếm một chút xíu rồi chia sẻ luôn thì ai nỡ xây nhà rồi cái tuổi này là tuổi 1987 này đinh mão này ai nỡ xây nhà rồi mà mà hiện tại biết là mình đang xây nhà sai hướng mà không thể nào phá ra không thể nào phá ra để xây lại được thì chia sẻ bạn về ba phương pháp để chúng ta chấn chặt ngôi nhà và sử dụng vật phẩm phong thủy để chúng ta gia tăng thêm sự may mắn công nhân tài lộc và và xua đuổi được những cái ờ, âm bên âm mức xấu ra khỏi nhà thì ba phương pháp này thì mình chia sẻ phương pháp thứ nhất dành cho những người ở nông thôn những người ở nông thôn thì đất rất là rộng đất rộng cò bay thẳng cắn đất rộng thì có thể là mở thêm một cửa nữa ví dụ như bạn đang xây nhà xây nhà ở hướng chấn tây ví dụ bạn đang xây nhà ở hướng chấn chấn tây là hướng ờ, xấu nó là hướng lục sát nó là hướng chấn tây đi thì bạn sẽ xây mở thêm một cửa đằng sau nữa đó là hướng chắn đông những chân đông của mình ở đây đó là diên niên là cung chấn nhé đây phục cũng là rất là tốt nhé thì bạn mở thêm một cửa đằng sau thì bạn lưu ý một điều rằng này không nên mở song song với cửa chính Đấy. tự đứng từ cửa trước mà nhìn thông tuôn ra cửa sau có nghĩa là tiền vào cửa trước mà ra cửa sau thì về mặt phong thủy sẽ không tốt chúng ta xây xéo xéo ra như thế này chúng ta lên xây xéo ra như thế này nhé thì về hướng chấn đông xây xéo ra như thế này phương pháp này có tác dụng như sau đó là một hướng tốt và một hướng xấu thì cái từ trường của hướng tốt sẽ vào trong nhà sẽ vào trong nhà để xua đuổi đẩy nùi đi những tờ, những cái từ trường xấu âm binh âm khí của từ trường xấu ra khỏi nhà Đấy, để nó không hại gia chủ được nó xua đuổi và ngăn chặn Đấy, xua đuổi và ngăn chặn thì cái phương pháp thứ nhất này nói chung là nó cũng không có tác dụng là thu hút công dân tà độc cho gia chủ nhé thì đây là một ngôi nhà nói chung là mình cân bằng phương pháp thứ hai phương pháp thứ nhất này là mở mở thêm một cửa để xua đuổi và chấn chặt lại ngôi nhà để cân bằng lại ngôi nhà thì một ngôi nhà bình thường nhé không tốt mà cũng không xấu nhé đó là phương pháp thứ nhất rồi phương pháp thứ hai thì dành cho những người ở thành phố thành thị thì nói chung là đất chặt người đông thì không thể nào chúng ta có thể mở thêm một cửa nữa bốn vùng quanh đều là nhà bốn vùng quanh đều là nhà không thể mở thêm một cửa nữa thì chia sẻ bạn về phương pháp sử dụng cái miếng thảm chạy nhà để chúng ta làm vật phẩm phong thủy để trên trần ngôi nhà thì miếng thảm chạy nhà này thì bạn có thể mua miếng thảm chạy nhà theo màu sắc phong thủy của chính bạn mệnh mình nhé đó là màu đỏ màu hồng màu tím hoặc màu xanh lá cây của tuổi của tuổi Vinh Mão 1987 nhé đó bạn uh, chớ lên mua màu đen và màu xanh nước biển nhá tại vì màu đen và xanh nước bạn bị khắc kỵ bạn màu đen và xanh nước không nên sử dụng vật phẩm bằng cái màu này nên sử dụng màu đỏ hồng tím màu xanh lá cây nhé thì chia sẻ bạn luôn về về cái vật cái à, miếng thảm trại nhà này thì cái dân miền Bắc thì thường thường hay sử dụng vào mùa đông để lót cái nền nhà để cho mọi người trong gia đình đi lại cho nó ấm ở chân thì dân miền Nam thì sử dụng miếng thảm trải nhà để lót nền nhà để trang trí nền nhà đó là miếng thảm trải nhà thì miếng thảm trải nhà đây thì có ba dạng thì một đó là bằng vải hai nữa là bằng mũ và thứ ba đó là bằng mút thì chia sẻ cho các bạn luôn thì chúng ta nên sử dụng miếng thảm bằng mút bằng mút thì nó sẽ tốt hơn thì à, ví dụ những miếng mút này thì dễ nó dễ vệ sinh là một hai nữa là có dễ lắp ráp Đấy, ở những cái uh, trung tâm văn hóa người ta hay uh, sử dụng những thảm này để ta nót cái nền gạch để cho các các um, học viên để học võ này dọn để tránh sự uh, va đập cực kỳ là hữu hiệu ở trong nhà mình mà ai mà có người già hay là trẻ nhỏ thì hay hãy nên sử dụng miếng thảm bằng mút này sẽ hay hơn nhé lắp ráp được dễ vệ sinh mà hạn chế sự va chạm hay là người nhà có người già trẻ con hay bị Ờ, sơ ý bị té ngã thì nó hạn chế sự va đập nhé cực kỳ hữu hiệu thì bạn mua theo màu sắc phong thủy và bạn nót hết cái nền nhà cho mình nhé nót hết nền nhà luôn thì cái phương pháp này nói chung thì nó cũng giống như phương pháp thứ nhất để ngăn chặn và xua đuổi thôi nhé cũng giống như phương pháp thứ nhất đó là ngăn chặn và xua đuổi những từ trường xấu của âm binh âm khí ra khỏi nhà để nó không hại gia chủ thì nó cũng không có tác dụng phương pháp này thì nó chỉ cân bằng nó cũng không có tác dụng đó là thu hút công dân tài lộc cho gia chủ nhé thì một ngôi nhà bình thường không tốt mà cũng không xấu rồi chia sẻ bạn về cái phương pháp thứ ba này thì chúng ta sử dụng kết hợp với vật phẩm phong thủy để gia tăng thêm sự may may mắn công danh tài lộc cho gia chủ mà còn xua đuổi được tà ma âm bên âm khí nhé cực kỳ hữu hiệu đó là những vật phẩm như sau thì đây là những vật phẩm mình giới thiệu cho bạn trong clip này thì bạn đây là quả cầu phong thủy thì quả cầu phong thủy này được làm bằng đá quý đá thật ăn tím thật ăn thì nó có tác dụng như sau đó tạo từ trường dương cực kỳ lớn để nó xua đuổi tà ma âm bên âm khí rồi là có tác dụng đó là à, giữ được những mối liên kết mối làm ăn mối khách hàng bạn bè tốt rồi là vợ chồng con cái à, những các thành viên gia đình gắn kết sống hạnh phúc vào hòa đồng với nhau trong một gia đình nhé đó là quả cầu phong thủy là cực kỳ là tốt rồi cái hang độc thảm tím này có tác dụng đó là thu hút công dân tàn độc và giữ tiền giữ của cho gia chủ nó là một cái hang động để giữ tiền giữ của để thu hút tiền tài về cái hang động này ngoài tác dụng này ra nó còn tác dụng đó là xua đuổi được những buồn ngãi bùa yêu khi trong gia đình có người bị buồn ngãi bùa yêu nhé cực kỳ là hữu hiệu thì các bạn cứ để ý đi cái thời vua chúa của, của chúng ta thời vua chúa của hàng triệu năm hàng nghìn năm về trước mà đã sử dụng những cái loại ngọc như thế này để làm gì để làm con dấu ấn ngọc ấn ngọc tỷ của hoàng thượng đó rồi là những con rồng con phượng <clears throat> được khắc bằng đá rồi là những cái trang sức của hoàng hậu công chúa hay sử dụng cái vòng cẩm thạch là đeo trên tay đó rồi các các à, thái tử rồi hoàng tử đấy hay sử dụng cái miếng ngọc bội để đeo rất là lưng quần đó là những loại đá quý như thế này thì tại sao mà thời vua chúa mà những người quyền quý cao sang mà đã sử, biết sử dụng cái vật phẩm này tại vì nó có một cái có một cái gì đó tác dụng tốt cho gia chủ nên là được vua chúa hay sử dụng cái đó đó thì các bạn cứ để ý đi thì ở ngân hàng Việt Nam mình cũng có một cũng có một số ngân hàng lớn hay sử dụng cái, cái quả cầu này để là trưng bày ở trong cái ngân hàng đó để làm gì để chấn chặt lại ngân hàng đó để không bị phá sản rồi là có tác dụng đó là giữ được những mối ờ, khách hàng lớn giữ được những mối khách hàng lớn cho gia chủ <coughs> cực kỳ là tốt nhá đó, hay là những ờ, nhà thương gia tỷ phú cũng hay sử dụng những ngọc này những loại ờ, quả cầu này để trang trí ngôi nhà để gia tăng thêm sự may mắn rồi giữ được những mối làm ăn mối liên hệ bạn bè Đấy, hay là à, liên kết được các thành viên trong gia đình sống hòa thuận với nhau nó cực kỳ hữu hiệu nhá. đó là về vật phẩm này thì chia sẻ bạn luôn các bạn luôn về vấn đề là sử dụng vật phẩm như sau chúng ta vật phẩm này chúng ta chỉ có hai chỗ để chúng ta trưng bày ha. hai nơi để chúng ta trưng bày ha. các bạn tránh là không nên trưng bày ở góc nhà hoặc góc bếp <clears throat> vật phẩm này không nên là trưng bày ở góc nhà hoặc góc bếp về mặt phong thủy nó cực kỳ là xấu chúng ta chỉ trưng bày được ở trên bàn làm việc của gia chủ hoặc là bàn tiếp khách của gia chủ mà thôi nhé nó là hai chỗ để chúng ta để trưng bày những vật phẩm này thì xin thưa các bạn thì các bạn cũng hay cũng thắc mắc là mua mua vật phẩm này giá tiền như thế nào kích cỡ như thế nào để chia sẻ luôn thì chia sẻ bạn luôn các bạn lên mua cho mình hai quả cầu phong thủy mua cho mình hai quả cầu phong thủy này kích cỡ tương đương của nó trên dưới 3 kg một quả nhá giá tiền của nó dao động cũng trên dưới 3 triệu đồng một quả thôi các bạn mua cho mình hai quả rồi một mua một, một, một hang động than tím này thì mua ba vật phẩm này thì nó cũng không quá 10 triệu đồng <clears throat> nói chung nó không tới không không quá 10 triệu đồng đâu nó bình thường thôi thì uh, các bạn nên mua mình hai quả này thì đặt ở hai quả cầu này đặt ở góc bàn góc bàn tiếp khách hoặc là góc bàn làm việc của gia chủ nên đặt ở hai bên cạnh bàn đó. ở hai bên cạnh bàn đó rồi hang động thật ăn tím này chúng ta đặt ở giữa ở giữa hai cái quả cầu này thì hai cái quả cầu này nó tác dụng nó là trụ vững ngôi nhà tạo cái từ trường dương cực lớn để xua đuổi tà ma âm bên âm khí để trụ vững ngôi nhà giữ ngôi nhà ta bền vững chắc xua đuổi những tà ma âm âm khí ngoài tác dụng nó ra còn có tác dụng đó là gắn kết à, các thành viên trong gia đình sống hòa thuận với nhau vợ chồng con cái rồi là giữ được những mối liên hệ làm ăn của gia chủ cực kỳ là hữu hiệu rồi hang động thẳng tính này có tác dụng đó là thu hút công dân tài độc vật và giữ tiền giữ của cho gia chủ mà nó được đứng ở giữa hai hai cái trụ vững này giữa hai quả cầu này trụ vững là thì nó cực kỳ là vững chắc Đấy, tiền của gia chủ là thu hút công dân tài độc càng tốt để giữ tiền cho gia chủ là cực kỳ là vững chắc luôn nhé ngoài tác dụng đó ra nó còn tác dụng đó là xua đuổi được những bùa ngải bùa yêu cho gia chủ nhé rất là tốt về vật phẩm những như thế này rồi chia sẻ cho bạn luôn cái tuổi 1987 này đinh mão này nha thì bạn à, Phật bằng mệnh của mình Phật bằng mệnh của mình đeo trên cổ như thế này đó là văn thù Bồ Tát các bạn chỉ cần ra những cửa hàng đá phong thủy thì chúng ta có thể mua được những vật phẩm này dễ dàng mua vật phẩm là những cái cửa hàng đá phong thủy uy tín trên Trung Quốc thì bạn nên mua cho mình cái màu sắc phong thủy như này nhá thì bạn rất là hợp với màu này màu đỏ hồng tím này hay màu xanh lá cây này đấy bạn sử dụng cái màu này cực kỳ là tốt cho các bạn luôn nhé rồi là bạn mua cho mình cái một cái phật bằng mận như thế này nữa đó là văn thù bồ tát Đấy. thì cái phật bằng mận này có tác dụng đó là nó sẽ giúp cho gia chủ là tránh được những uh, những cái không tốt nhưng nói chung là nó phù hộ độ trì cho chúng ta cho gia chủ rồi là nó giúp cho, cho gia chủ là hạn chế được những cái sự à, những bạn bè xấu nối kéo rủ dây chúng ta làm ăn những việc phi pháp không tốt nó đem lại nhiều cái giác quan thứ sáu cho gia chủ nhận biết và nhạy bén hơn trong ờ, trong cái việc nhìn nhận nhận thức nhá rất là tốt cho chúng ta ấy là về về mặt là ờ, Phật bằng mệnh của gia chủ nhá đó là văn thủ Bồ Tát của tuổi Đinh Mão nhá rồi chia sẻ cho bạn luôn về cái vòng phong thủy như thế này đấy, cái vòng phong thủy này thì bạn nên mua cho mình đếm tổng số hạt của nó là bao nhiêu ra cửa hàng đá phong thủy mua cái vòng như này và các bạn đếm tổng số hạt của nó là bao nhiêu và chia 4 dư một hoặc hai chúng ta sử dụng nhé để chúng ta cứ đeo vừa đi đeo vừa tay rồi chúng ta sẽ đếm tổng số hạt ví dụ chúng ta đeo vừa tay mà số hạt chẵn mà chia hết cho bốn phân tử thì bạn có thể là mua cái hạt kích cỡ nhỏ hơn hoặc là kích cỡ lớn hơn để cho nó vừa tay mà cái số hạt lượng hạt nó là vừa đủ vừa đẹp nhé thì chúng ta nên là đến tổng số hạt của nó để chia 4 dư một hoặc hai chúng ta sử dụng một là cũng sinh hai cũng não thì theo về cái luật tuần hoàn là luân hồi đó là sự một là sinh hai là não ba là bận bốn là tử thì chúng ta nên chọn số 1 số 2 tổng số hạt chia 4 dư một hoặc hai sử dụng đó là sinh và não nhé thì ờ, cái vòng phong thủy này chúng ta mua ở những cửa hàng đá phong thủy thì nó đã được niệm chú trong đó rồi nó được hai con khai quang cái tài tiền tài tài lộc mà ngoài đó ra nó còn tác dụng nó là tạo từ trường dương cực lớn nữa nhá thì chúng ta nên như thế sau đeo vật phẩm phong thủy đeo vòng phong thủy này bên tay phải có ý nghĩa khác nhau mà chúng ta đeo bên tay trái có ý nghĩa khác nhau chia sẻ bạn luôn mà đeo bên tay phải ví dụ như hôm nay chúng ta đi đám ma đám tang hay là đi thăm người bệnh ở trong bệnh bệnh ở trong uh, bệnh viện chúng ta lên chuyển vòng phong thủy sang bên tay phải cho bạn đeo nhé đấy thì vòng phong thủy này nó đã tác dụng là tạo từ trường dương cực kỳ lớn rồi mà khi chúng ta kết hợp với bàn tay phải của con người thì nó lại tạo ra từ trường dương cực đại cực lớn nữa thì khi chúng ta đi vào những nơi âm binh âm khí cao như thế thì sẽ xua đuổi đến những tảng âm binh âm khí đó thì tại vì sao mình đã phát ra từ trường dương lớn phát ra luồng ánh sáng như vậy thì những tà ma âm khí ngũ quỷ nó rất là sợ ánh sáng rất là sợ nên là khi chúng ta đi vào những nơi như thế thì nó thấy ánh sáng như vậy nó sẽ tránh xa chúng ta ra nó sẽ không chứ không ờ, theo bám chúng ta để quấy phá hoặc là nhập thổ nhập chúng ta nhé mình sẽ xua đuổi được tránh xa được những cái loại như thế rồi chia sẻ bạn luôn ví dụ như chúng ta mà đeo vòng phong thủy bên tay phải à bên tay trái như sau thì ví dụ như các bác đi học hay đi làm ăn hay đi xin việc hay là đi ký kết hợp đồng hay đi giao thương hay đi du lịch thì chúng ta chuyển vòng phong thủy sang bên tay trái cho nó đeo thì đeo vòng phong thủy sang bên tay trái thì nó đem lại nhiều may mắn cho gia chủ nhá, thì gặp gỡ được những bạn bè tốt gặp gỡ được những công việc tốt gặp khi chúng ta đi giao thương ký kết hợp đồng gì đó nhưng mà nó đem lại nhiều may mắn cho gia chủ nhá rồi chúng ta đi du lịch cũng vậy nó đem gặp lại nhiều may mắn gặp nhiều việc điều tốt rồi hạn chế được những sự rủi ro khi chúng ta lưu thông trên đường về xe cộ này nọ tóm lại là khi chúng ta đeo vòng phong thủy bên tay trái thì nó đem lại nhiều may mắn cho gia chủ nha đó Thôi chia sẻ bạn thì các bạn chớ nên là không nên sử dụng vòng phong thủy mà đeo hai tay mua hai vòng mà đeo hai tay nói chung về mặt phong thủy nó rất là xấu về nó giống với tổng số 8 về mặt phong thủy nó cực kỳ là xấu nên không sử dụng vòng phong thủy đeo hai tay chúng ta mua hai vòng hay ba vòng đi đến chúng ta không chỉ nên đeo một tay mà đeo một tay chúng ta lưu ý rằng là chúng ta nên đếm tổng số hạt của nó là bao nhiêu chia 4 dư một hoặc hai chúng ta sử dụng nhé đấy còn ai không biết thì cứ chọn cứ đếm tổng số hạt có số hạt lẻ thì chúng ta đeo là tốt nhất đấy nhá thì nói chung về mỗi phạm trù nó sẽ khác nhau về đức mẹ Maria thì thường thường sử dụng 12 hạt con và một hạt cái này hay bên những nhà sư nhà thầy lại sư hay đeo trong cổ này thì 108 hạt 108 hạt hoặc là 1.000 bao nhiêu hạt đó Đấy. cũng có người mà nói bảo tại sao cũng thấy là một số người là sử dụng vòng phong thủy mà à, có số chẵn thì nói chung nó sử dụng vòng phong thủy có số chẵn thì chỉ sử dụng ở những nơi như thế này ví dụ chúng ta đi chùa đi chiền chúng ta đem theo hoặc là chúng ta ngồi niệm kinh niệm phật ngồi thuyền chúng ta cầm những loại chuỗi phong chuỗi mà có vòng số hạt chẵn chỉ hết là cung tử nhưng mà chúng ta cầm những loại vòng như thế mà chúng ta mà làm những việc tốt ví dụ như chúng ta đi ờ, chùa hay là đi cầu Phật hay là ngồi đọc kinh hay ngồi niệm Phật hay ngồi ngồi thuyền thì nó rất là tốt cho gia chủ để gì nó đem lại nhiều cái cảm giác đem lại cảm giác cho gia chủ là tĩnh lặng hơn dễ nhập thuyền hơn dễ ngồi thuyền tĩnh lặng hơn coi như là một cái trạng thái là hư không là hết buồn phiền hết lo âu đó rất là tốt cho gia chủ khi chúng ta sử dụng những cái vòng phong thủy mà có hạt chẵn vẫn sử dụng được trong những cái trường hợp khác nhau đó, vâng, các bạn lưu ý rằng như vậy chứ không phải là cứ số hạt chẵn mà không sử dụng được nhé thì đó là mình đã chia sẻ xong cái à, về những vật phẩm phong thủy vòng phong thủy Phật bản mệnh cho tuổi 1987 đinh mão rồi nhá thì các bạn đã thấy mình chia sẻ xong rồi thì mình xin chấm dứt cái clip tại đây thì các bạn thấy cái clip mình hay ý nghĩa đem lại nhiều hữu ích cho các bạn Đấy, thì bạn thấy, à, thấy hay ý nghĩa cho mình một like nhớ đăng ký kênh và chia sẻ clip cho mọi người cùng xem để làm gì để kênh của mình được phát triển nhá. kênh của mình được phát triển thì mất mình rất là cảm ơn các bạn là đầu tiên thì kênh được phát triển thì mình sẽ làm thì mình sẽ có động lực để làm thêm nhiều cái clip khác về tử vi động số phong thủy cho gia chủ như thế nào như thế nào để chia sẻ tới cho các bạn các khán giả xem để các bạn tự mình xem tự mình xem tự mình xem bản thân mình và tự mình có thể là giúp cho gia đình mình hạn chế được những sự rủi ro trong những năm sắp tới thế này thế kia Đấy, thì sắp tới đây mình sẽ chia sẻ là về tử vi cho các năm 2020 thì từ từ mình sẽ chia sẻ mình sẽ chia sẻ hết về phong thủy đã rồi mình sẽ chia sẻ về tử vi về cái năm tiếp theo cho các bạn nhé rồi xin chào tạm biệt các bạn